đã từ lâu, khi nhắc đến người phụ nữ Việt Nam, bạn bè quốc tế lại trầm trồ nói về chiếc áo dài. Quả thực, chiếc áo dài Việt Nam xứng đáng được coi là loại trang phục truyền thống thể hiện được vẻ đẹp và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. Chỉ cần muốn bắt gì thôi, cũng khiến trái tim của bao người đàn ông, trong đó có tôi, đập tình thật chỉ nhìn thôi đã vậy muốn hồ được động tay động chân thì xuống đến cỡ nào ở cửa hàng kia người ta có bán nhiều loại bưởi nào là bưởi hồng bưởi da xanh bưởi năm rồi thậm chí là bưởi sáu rồi cứ thích ta trả tiền thì kệ cứ nén cứ bóp cứ sờ cứ kiểm tra hàng thoải mái thậm chí được đếm thử nhưng ở bưởi kia tên gọi thân thương chi chẳng hề dễ như vậy người ta có thể bỏ tiền chục tiền trăm để mua bao nhiêu kg bưởi cũng dễ dàng mà nhưng sao khó để được sở hữu trái bưởi kia đến vậy nhiều lúc có tiền cũng không phải dễ có khi bồng bột làm liều là bút lịch dài lâu chưa hết nhàn trong mùa dịch này. Kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn. Ông bạn tôi nhanh tay chi chỉ 50 triệu để mua một mảnh vườn tràm 15 cây tràm 8 năm tuổi ngon ơ nhưng với một phần thửa ruộng kia có nhiều tiền cũng không phải dễ mua đâu nhé vì đâu đến nỗi chỉ vì nó nhỏ nhưng có vỏ vậy thôi chỉ thuật ngắm để ngồi đã khó thì nói gì bên trong thì chỉ cần lắm một lần khám phá phải không nó có một sự thuốc cực kỳ khủng làm trái tim tan chảy chắc vậy ai cũng muốn một lần tìm hiểu phải không